thôi bây giờ hôm nay linh đi chợ mà hôm nay cuối tuần đi chợ bồi bổ mà mua ốc này linh không biết con này con sò gì mà chắc ở mỹ thì chắc sò mỹ linh rửa sạch ngâm xạ ngâm ờ, ớt rồi cho nó bớt cát rồi trong đây thì biết là nhiều cát mà không biết ngâm gì đồ của biển mà linh ngâm ớt linh rửa sạch sẽ rồi linh bỏ vô đây là luộc con này chỉ có luộc cho nó sạch rồi rửa luôn nè không biết sao gì bự lắm nè cái này là bên chỗ linh là nó bán à, hai ba con vậy là hai đô hả? rồi bỏ hết vô nồi cái này luộc ít nước mà thì nó ngon con này nó cát nhiều lắm vừa luộc vừa rửa luôn đây có thêm miếng nước à lên bỏ gừng với xả vô cho nó thơm với lại nó không có lạnh bụng bạn thấy không nhanh gọn lẹ món ốc và con sò biển <clears throat> nó mặn rồi nên không có nêm gì hết trơn linh chỉ đậy nắp lại cho nó tự nhã rồi lát mình chấm nước mắm với muối tiêu chanh dạ, xin chào mọi người hôm nay là hai vợ chồng chiếc linh là thưởng thức cái món này linh tưởng là con sò nhưng mà sao linh thấy nó giống con nghêu quá nghêu này chắc nghêu nghêu biển nghêu đại hay sao cả nhà ơi nó linh luộc nước ra linh thấy cái nước nó giống ờ, nghêu mùi nghêu hơn thì à, nay đi chợ thì linh thấy cái con này mình nên linh ăn thử cho cả nhà nha mình hầm cái chút xả với ớt với lại gừng để cho nó ấm bụng hơn rồi ờ, mời cả nhà mình thử thích thử nha ăn thử chưa ừ. hôm nay linh xà làm hai cái chén nước chấm cái chén này là nước mắm của linh còn cái chén này là cái uh, muối tiêu chanh ông xã linh ông xã linh thích ăn uh, muối tiêu chanh nói chung là người dễ nhưng mà hồi chắc cũng chấm cá đó ăn chút rau răm nha các bạn ăn sò hay ốc mà không có rau răm thì nó lạnh ha bụng ha bạn ha lần ừ. này cái nhầm nha con này sao mình thấy giống con ngư đại cái này từ biển quá đó mình mới luộc sơ nó luôn mời cả nhà nha mời cả nhà mình nha con nghe là... cái um, nhà linh á thì à, đồ biển ít làm uh, gia vị lắm tại ông xã linh thích ăn à, đậm đà nguyên chất á nên à, cứ hấp hoặc xào sơ với xả gừng thôi chứ còn không thích chấm muối tiêu chanh còn này sao nó không có giống lúc trước còn mình ăn ha em nhớ lúc trước còn nó màu trắng ừ. Rồi. em thử riêng con này ngon ờ chấm nước mắm ngon cả nhà thằng ăn vậy ghê quá Bắp mùi biển nè ừ. Mỗi lần Ốc ăn. biển mà phải ngậm mùi biển rồi Mỗi lần mình ăn nè Tươi chỗ vợ chồng mình, mình đó Bỏ lên bàn Và một chiếc lên nè nó sống ở vùng núi á, bởi vậy nó xa biển Đúng vậy rồi. mỗi lần mà ăn đồ biển á thấy cái cái mùi biển á mùi ờ, mùi đồ biển cảm giác giống như mùi muối á là mình, mình nhớ biển <laughs> cái tâm trạng mà ai mà ở vùng cao nhớ vùng biển xuôi vùng biển mà ha còn ai vùng biển thích vùng cao hai vợ chồng nên phải ở vùng núi nên đồ biển đó, thì nó hiếm lắm hiếm được tươi các bạn có thì cũng có nhưng mà nó đông lạnh hay uh, à, chở về những cái đá rồi ít được tươi lắm nay tại linh đi à, chợ cuối tuần thì nó có ăn à, cũng ngon các bạn ơi không biết bạn nào bên mỹ mua con này con này sao linh thấy giống con nghêu quá linh tưởng con sò linh hay ăn nhưng mà không phải mình thấy nó giống con nghêu mình nãy linh ngâm ớt à, linh, à, linh ngâm cát mà thấy cát nó không có nhiều mà chính là con sò bự vậy nó sạch mà ừ, nó sạch thì bởi vì bởi vì em mới thấy giống nghêu em sợ nó là cát lúc trước anh ăn con sò cũng bự bự giống vậy nhưng mà nó là sò nó cát nhiều lắm còn con này đó thì nó không có cát nhiều nó sạch sẽ giống nghêu ngọt quá mùi mà xả với lại à, gừng ha gừng xả công nhận mấy con sò này mà luộc với gừng xả rồi cái mùi đã thơm phải ha ừ. cái nước ra ngọt ngào nên ừ, không có nêm nếm gì hết tại đồ biển bên đây lên thấy nó mặn lắm nêm vô nó mất cái vị ngon nó không ngon ví dụ một lát mình hấp nước mình thêm nước mắm hoặc một tiêu chanh đấy thì ngon hơn anh chấm nước mắm mà thử anh thích nước tiêu chanh à ừ. là như xả ăn trái ngược lên ăn ốc hay gì lên khoái chấm nước mắm xả lên thì khoái chấm muối chua chanh gà cũng vậy lên khoái ăn mắm đâm không cần thích muối chua chanh ở Bình Linh nó bán con nó tính từng con tính ba con hai đô đó ông xã uống rượu mời các bạn này rượu à, pha với hạt ngô à, rượu hà tuổi ô uống ờ, cho chống ờ, bạc tóc nha bạn uống để được tóc đen mà tóc ông xã lên thấy không thấy đen mà rượu thì thấy hết à. <laughs> ngon anh không lấy nước mắm lấy á đưa ừ, cái nước đó. à, à, nó nó vừa tại vì ốc này không có nêm chi hết rồi nó cũng dính dữ vậy ăn con ốc này nó ngon quá bạn ơi đồ biển tươi mình mới đem về luộc á ngon vậy sao lên thích ăn nước mắm ngọt quá Rồi, ăn này đảo ta. Mình nãy em mua cái này mấy con ta? 18 con linh ờ, nó tính cứ hai đô ba con các bạn thì linh không biết là ăn được nhiều hay ít với lại con này lạ quá linh linh nhớ nó là con sò mà ai à, vậy dạng dạ, giống nghiêm nó có con ốc dạng giống vậy nè bự bự con ốc trước em mua cho anh á nhớ nó màu màu à, hơi nâu nâu sao con này nhìn giờ nó ra thành con nghêu bự thịt con nghêu luôn ừ. bởi vậy linh mua ít rồi không dám mua nhiều có cứ thử thử có những con ốc á, mình không quen ăn á, mình thấy nó lạ này đúng là bắp tay cũng ngon mình lấy hết thịt còi ốc ra này đã không bạn ha cái này linh nghĩ mình nghe nghe mùi nghiêu nha con này là con nghiêu à nghiêu biển bên đây đồ biển các bạn nhiều khi mình đi đó, gặp những cái con mà bên, bên xứ mình không có để không biết tên gì thấy giống sòi gọi tạm gọi là sòi ăn nước mắm hay nước ngon ngon không cái nấu này ra được thấy giống nhiều rồi à. bởi vì hai cạnh mình hút nước này luôn ngọt như những người ngon quá em biết ốc này chắc mốt mùa được ốc canh như hay có canh nghêu các bạn ha canh nghêu à. ờ em thấy hồi xưa cái ông già lần này em nấu canh nghêu em mới biết luôn nó ăn má, mẹ chắc nhiều bụng sao bự quá cái mẹ không biết chắc nha hai chồng linh thì nghĩ vậy tại ăn nó mùi nghêu thịt giống thịt nghêu mình nghĩ nó giống con chắc con nghêu biển thôi còn không biết bạn nào biết có phải gì không nha ngon quá muối tiêu chanh ừ. ăn thử muối tiêu chanh cũng xả lên có cái cái gì nó hơi cát chút mình lấy ra mình ăn cho ngon rồi ha rồi chứ con này thì mình thấy nó cũng sạch sẽ ngoài cái bạn ngon ừ, Con, này nó chưa muốn ra <laughs> rồi giờ à. ừ. Ừ. công nhận ăn ốc ăn sọt cực quá bóc bằng tay ha bạn ha với ăn bằng đĩa à, mà ăn lịch sự chắc thấy khó quá có mấy con nó dính chắc quá à. ừ, bán như càng khó ăn lột càng ăn lên cái ngon hơn cái gì càng khó càng càng được qua xíu này và càng thấy thích hả bạn ha gì dễ dàng quá thấy không ngon con này ăn không con này em nay tươi không có chết con nào bạn không có hòn nó thơm lắm. xả bên đây là linh mua xả đồng ờ, bỏ tủ đá để xài các bạn chứ không có xả tươi xả tươi mình mua dành bỏ tủ đá chứ không có để bạn bỏ xuống bên đây cái gì cũng hay bỏ xuống đá xả gần đổ bạn để tới lúc mình cần thì này có chứ mà mua chợ mỹ nó cũng có bán xả nó bán hai cộng thì thôi nhầm nha ba đô hai cộng xả dài gì ừ, sáu chục ngàn mắc lắm khi mình đi chợ Việt Nam nó bán đầy rẻ hơn không quá làm hấp ừ. bằng cái này đúng không nó sẽ hấp bằng cái giá ốc nó ngọt hơn hấp bằng cái muỗng không <laughs> cảm giác một cảm giác nó ngon dễ sợ ngon con này biết là ngon mốt mua nhiều ăn ừ, tại lên mua thì linh cũng mua vừa vừa ít ít có khi mua đợt chúng thôi mấy cái con mà nó lạ lắm ăn nó kỳ lắm bởi vì sợ mình ăn nó cảm giác này mình ăn đồ biển thì cảm giác mình đang đang ở biển này ờ, <laughs> tại ở bên lên vùng cao vùng núi ăn được ba đồ biển tươi thích lắm ờ, ở bên linh á hồi đó hình như anh ở đâu ở đâu ở biển Bà xì nhà hả ừ. bờ xì nhà ông xã linh theo đó, hồi xưa ổng mua thùng bia kia cua á bà rẻ rẻ bèo à ổng chọn đó mua rẻ mà qua đây mắc lắm tại ngay vùng biển mà bạn biết đồ biển nó rẻ còn bên vùng núi đồ biển nó mắc ừ. ông xã lên sa mạc cũng mở rồi biển ở rồi bây giờ ông lên vùng núi mở ở không mà mình ngày xưa mình <coughs> ngày xưa mình ở biển á thì ở ờ, đó mà cả năm trời cũng không không không ra biển một được có hai ba lần còn giờ mình ở vùng núi chứ mà đi du lịch là phải đi biển ờ, mà hồi đó anh ở biển anh có ăn đồ hải sản không cua tôm ốc ghẹ rồi anh có ăn không có mà thỉnh thoảng à. thỉnh thoảng à ủa sao đó nhưng mà, mà ăn à, cá cá biển á thích ăn cá biển à? ừ. chấm muối tiêu chanh cũng ngon quá mọi cái có gì khác nhau ngon quá không biết đâu chắc nó nóng quá nó bể rồi ha cái gì nóng quá không tức không bể vợ ờ, chồng mỗi người <laughs> con còn con này giờ chiên sao ta không lẽ đánh lộn các bạn ha bây giờ còn có một con à nên nhớ mua mùa 18 con chia đều đứa chín con bây giờ còn con ăn thì nãy giờ ai ăn nhiều ai ăn ít em mà nói phía tối ăn đầy đủ ăn nhiều quá nó sẽ bị làm bụng không đi ngủ được mà hôm nay định ăn con nhiều ăn con này không được em ăn yếu bụng à ông xã mình uống rượu uống rượu ăn cái này nó không sao mình mà không uống rượu uống bia ăn này nó hơi lạnh bụng ha ồ còn cuối cùng nó cứng ngắt à nó nhỏ nhất á ô ho sình nhiều quá vậy ăn được ô nhúng nó vô nước anh nghĩ em anh nhúng vô nước là rửa sạch luôn nó là đựng nó uống nước nè rửa sạch đi rửa sạch đi đó ngon ha wow. ngon đó là hết một dĩa ốc rồi bạn nhanh gọn lẹ ốc thì ăn rất là nhanh sò ăn rất là nhanh nhưng mà cũng no bạn ơi con con con này con con này chắc nhiêu biển rồi cho nên người thấy nó giống thịt nhiều mà nó bự vậy chắc nhiều biển thôi chứ nó ồ mà nghiêu nào cũng ở biển mà <laughs> em quên con nghiêu nào đâu không ở biển linh <laughs> quên con nghiêu nào nó cũng ở biển hết trơn á mà tại linh thấy nó bự lên biển <laughs> biển bự thì hai vợ chồng không ờ, lớn lên trong vùng biển hai chồng lên ở trong đất liền bởi vậy cái diện ngoài biển cứ nói nó biển chứ thật sự con con con nào nó không ở biển các bạn ha nhỏ lớn cũng biển thôi con này chắc nhiều đại ờ à, uống rượu À, hai chồng linh uh, ờ, tạm biệt ở đây nha các bạn đồ ăn cũng hết rồi thịt dê thì ăn rất là nhanh mà ăn như vậy thì nó cũng đã đủ được rồi ăn nhiều quá nó không tốt mà bạn ha à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ờ, của vợ chồng chiếc Linh hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp tạm biệt các bạn tạm biệt.